Xin chào tất cả anh em Đấy, Video ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em uh, lắc được qua được tất cả những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, cái thế hột tài xỉu khó thì anh em đi chơi tài xỉu anh em cũng đã biết rồi những cái thế hột tài xỉu khó ở đây nó là cái gì thế hột tài xỉu khó ở đây có nghĩa là cái thế hột 556 665 hay là 124 134 235 đấy, 146 đấy. đấy là những cái thế hột khó mà để cho anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu anh em gặp những cái thế hột đấy anh em sẽ anh em nào mà lắc qua rồi thì không sao anh em nào mà lắc chưa qua được thì là anh em rất rất là run đấy, run tay đấy, run tay thì nó ảnh hưởng đến cái lắc của anh em đó thì cái lý do đó anh em ờ, không cần phải bận tâm không cần phải suy nghĩ nữa đó. khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc thì những cái thế hột đó anh em chỉ cần với cây lắc bình thường là cái bộ hột này nó cũng có thể qua được qua được tất cả những cái thế hột đấy, đấy. nó qua được 7 đến 80 phần trăm cho anh em đấy thì tất nhiên nó vẫn có cái chén phản không phải là qua được 100 phần trăm nên là anh em <clears throat> nên là anh em ờ, ví dụ anh em mà lắc mà có phải vào cái thế chén đấy mà anh em lắc không lên hoặc là không xuống thì là anh em cũng đừng vội là nói cái bộ hột này không chơi được hay là như thế nào đấy thì anh em lắc là tất nhiên là nó có cái tỷ lệ phần trăm là bị phản chứ không phải là không có nhé đấy, thì ngày hôm nay cái video này tôi chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay đấy cái bộ hột tài xỉu này tôi đặt tên cho nó bộ hột tài xỉu hay Đấy. hay vì sao hay là vì cái bộ hột này anh em lắc theo ý muốn của anh em được 7 đến 8 phần trăm anh em lắc tại được anh em lắc xỉu được Đấy. hay là anh em giữ tài giữ xỉu đều ok đó và cái hay ở đây nó chính là cái thế hột khó những cái thế hột khó anh em chỉ cần lắc bình thường ví dụ như cái thế hai ba năm chẳng hạn tôi chỉ cần lắc bình thường này thôi đấy là nó sẽ chuyển cho tôi đấy thì hai ba năm này chắc chắn rồi là anh em phải giữ được xỉu thì anh em mới anh em mới uh, ăn trái này đúng không anh em thì nói chung là cái thứ hai ba năm này nó cũng tùy ngày xưa thôi còn bây giờ thì những cái bộ hột bây giờ thì uh, cũng uh, rất là nhiều bộ hột là nó cũng đã đi qua rồi đấy nhưng cái uh, thế hai ba năm này thì cũng có rất là nhiều anh em sợ là run tay nên là rất là nhiều anh em gọi điện đến và nói tôi làm về những cái bộ hột nó vượt qua những cái thế hột thì thì tôi cũng uh, mày mò và nghiên cứu ra cái bộ hột này đấy nó cũng rất là hay cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu nhá đó hai ba năm anh em phải giữ xỉu đúng không cứ anh cứ lắc bình thường như vậy thôi đó anh em lắc bình thường như vậy đấy nó lại về một hai bốn xỉu đấy thì nói chung là anh em đi lắc tài xỉu thì anh em phải có một cái bộ hột tài xỉu mà nó có tỷ lệ thứ nhất là về bão cao thứ hai nữa không tăng thứ ba nữa là nó đi theo ý muốn của anh em đấy đấy là cái bộ hột mà để cho anh em đi lắc tài xỉu nó hiệu quả Đó. thì uh, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, cái bộ hột này thứ nhất là thử tăng tích của cái bộ hột này nó hoàn toàn là không tan 100% không tăng nhé Đó. nước muối đây đó hoàn toàn là không tang anh em nhé cho anh em nước muối ok dọi đèn đây dọi cho anh em từng hột đó đó, đó. rất là trong đúng không anh em đó nhưng mà về tăng tích của cái bộ hột ở bên tôi để cho anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì là bất cứ một cái bộ hột nào nó đều không tang nhé chuyên cung cấp đây là tôi ờ, chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó đi theo ý muốn của anh em thứ nhất cái thứ hai nữa là nó hoàn toàn không tang nó anh em lắc tài lắc xỉu nó có hiệu quả cao anh em anh em giữ được những cái những cái ờ, bộ hột của anh em nó được ưng ý nhất đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử nghiệm cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay này nó như thế nào Đấy, nó cái cách đi của nó như nào và những cái thế hột khó nó sẽ vượt qua là như thế nào nhé thì bây giờ tôi sẽ lắc cái bộ hột này nó đi đều cho anh em Đấy, đang tài như vậy nó sẽ xuống xỉu cho anh em nhé đó hai hai bốn đúng anh em tiếp tục cứ lắc như vậy cái chén này nó sẽ về tài nhá 446 đúng không anh em tiếp tục cứ như vậy thì cái chén này chắc chắn rồi nó 7 80 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em đó, 125 đó đây là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hay này đấy để cho anh em tham khảo nhé tiếp tục cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu hai này đang xỉu đúng không giữ xỉu cho anh em này 522 tiếp tục giữ xỉu cho anh em 332 đúng không tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 7 đến 80 phần trăm trái này vẫn là xỉu Đấy, 115 tiếp tục giữ xỉu tiếp cho anh em 7 đến 80 phần trăm cái này vẫn là xỉu nhá. 135 tiếp tục tiếp tục vẫn là xỉu Đấy, cái chén này nó lên tài chén này nó lên tài thì tất nhiên rồi mình chỉ có 7 80 phần trăm mà lắc giữ được cái bộ hột này thôi Đấy, thì anh em có thể là anh em lắc anh em tiếp xúc với bộ hột này anh em lắc có thể là hay hơn tôi Đấy thì uh, tiếp tục với anh em cái uh, giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu hai này Nhá. đang tài đúng không sẽ giữ tài cho anh em ba bốn năm tiếp tục bảy tám mươi phần trăm nó sẽ đứng tài sáu bốn một ba năm sáu 256 đấy, cái chén này kéo về xỉu đấy thì à, đó là cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hay này đấy thì anh em nào mà muốn tìm hiểu cái cách lắc hay là cái bộ hột tài xỉu hay này thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình này đó. hoặc là anh em đi cơ sở anh em test hột anh em uh, sẽ được tư vấn và chia sẻ luôn cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu hay này dành cho anh em nhé thì ờ, cái cuối cùng đó chính là những cái thế hột tài xỉu nhé. đây là những cái thế hột tài xỉu mà anh em lắc cái bộ hột này anh em không cần phải dùng bất cứ những cái tiểu xạo nào cả đấy. anh em chỉ cần lắc với cách lắc bình thường của anh em thôi là cái bộ hột này nó cũng đã chuyển cho anh em hay là nó nó phá được những cái thế hột khó của anh em nhé ví dụ như cái thế này thì tôi chỉ cần lắc bình thường thôi đó lắc rất là bình thường như vậy đúng không anh em thì theo anh em thì trong này nó là cái gì thì tôi lắc như vậy thì 7 đến 80 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em nhé mở cho anh em xem đó xỉu tiếp tục thì hai ba năm lắc lên như này nó là cái gì mở lên nó vẫn là xỉu một hai năm tiếp tục thế một hai bốn đi một hai bốn anh em lắc bình thường này thôi dở ra nó là gì trái này vẫn là giữ được xỉu này một ba bốn đúng không anh em tiếp tục thế năm năm sáu vừa rồi là sáu sáu năm bây giờ năm năm sáu anh em lắc thẳng lên nó là cái gì mở ra nó là gì hai ba bốn đúng không anh em đó